điều quan trọng bậc nhất đó là chúng ta cần gặp gần Chúa Giêsu không phải lễ nghi tôn giáo không phải hệ phái giáo phái không phải hội thánh lớn hay hội thánh nhỏ mà quan trọng là mọi một anh chị em mình phải được gặp gần Chúa Giêsu đó là đầu mối của sự biến đổi đó là cội nguồn của tất cả những sự thay đổi trong đời sống chúng ta anh em muốn chữa lành chăng hãy gặp gỡ Chúa Giêsu anh em muốn được tự do chăng hãy gặp gỡ Chúa Giêsu anh em muốn được thịnh vượng chăng hãy gặp gỡ Chúa Giêsu anh em muốn được biến đổi chăng hãy gặp gỡ Chúa Giêsu anh em muốn được bình an vui mừng hạnh phúc chăng cũng cần gặp gỡ Chúa Giêsu tất cả ở trong ngày thương cha buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ xem một đoạn kinh thánh trong Luca chương 19 à, chương 19 nói về câu chuyện của sa chê à, chúng ta sẽ đọc trong Luca chương 19 từ câu 1 đến câu số 10 và chúng ta cậy ơn Chúa để xin Chúa bày tỏ khải thị xem thử chúng ta học được gì trong câu chuyện này nhất định rằng lời của Chúa không phải là vô ích tất cả những câu chuyện được chép trong kinh thánh nhằm mục đích để làm tấm gương cho chúng ta để dạy dỗ sửa trách bẻ trị khích lệ và khiến cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trở nên tròn vẹn trong Ngài. Cho nên tôi sẽ khởi sự đọc từ câu 1 đến câu 10 về câu chuyện Đức Chúa Giêsu vào nhà sa chê. Đức Chúa Giêsu vào thành Jericho đi ngang qua phố. Tại đó có một người tên là sa chê làm đầu bọn thầu thuế và giàu có người đã tìm xem đức chúa giêsu là ai nhưng không thấy được vì đầu dân đông lắm mà mình lại thấp vậy sa chê chạy trước trèo lên cây sung để ngó thấy đức chúa giêsu vì ngài phải đi qua đó đức chúa giêsu đến chỗ ấy ngước mắt lên mà phán hỡi sa chê hãy xuống cho mau vì hôm nay ta phải ở nhà ngươi Sa chê vội vàng xuống và mừng rước ngài Ai nấy thấy vậy đều lầm bầm mà rằng Người này vào nhà kẻ các tội bà trọ Xong Sa chê đứng trước mặt Chúa Thưa rằng Lạy Chúa Này tôi lấy nửa giá tài mình mà cho kẻ nghèo Và nếu có làm thiệt hại ai bất kỳ việc gì Tôi sẽ đền gặp từ Đức Chúa Giêsu bèn phán rằng Hôm nay sự cứu đã vào nhà này Vì người này cũng là con cháu Abraham bởi con người đã đến tìm và cứu kẻ hư mất amen. amen ok đây là một câu chuyện thật sự là hấp dẫn à, có một ông xe che giàu có giàu có rất giàu có vì ông là làm đầu của thế bộ mà cái thời đó người La Mã đến để cai trị dân Do Thái và họ đặt những con người Do Thái để thu thuế thu thuế trong công việc kinh doanh thu thuế trong công việc đồng ruộng thu thuế trong tất cả mọi vấn đề và ông sa ông làm đầu của một cái cái cái cái, cái vùng đó để ông đi thu thuế và lý do tại sao ông giàu có thì anh chị em biết rồi đó. và cũng lý do tại sao mà dân chúng bảo rằng là tại sao chúa lại vào nhà kẻ có tội là trò ờ, cho nên những sự giàu có của sa là vì phạm tội mà có cho nên là dân chúng nó nói là tại sao chúa lại vào nhà có tội mà trọ tại sao vào nhà cái người mà mà, mà, mà không có gương mẫu như vậy ở trong xã hội mà trọ cho nên ông Sanchez này ông giàu có nhưng ông giàu có trong tội lỗi nhưng có một điều hết sức thú vị mà chúng ta đọc câu chuyện này hãy để ý là ông Sanchez ông rất muốn gặp Chúa Giêsu đó là điểm tích cực điểm tích cực cho dù trong tất cả con người chúng ta đây có những khiếm khuyết có những tội lỗi có những điều nọ điều kia có thể xã hội sẽ không chấp nhận chúng ta có thể người thân sẽ không chịu đựng nổi chúng ta có thể rằng bạn bè xa lánh chúng ta nhưng nếu chúng ta có một điều thì Đức Chúa Trời sẽ hài lòng đó là muốn gặp gỡ Chúa Giêsu không quan trọng xuất phát điểm chúng ta là ai quan trọng tấm lòng chúng ta có gặp gỡ muốn gặp gỡ Chúa Giêsu hay không à, và ông Sanchez này ông có một đặc điểm nữa ông rất là giàu có nhưng mà người ông rất là lùn kinh thánh thì không nói là ông lùn bao nhiêu nhưng mà tôi nghĩ rằng ông rất lùn đến nỗi rằng ông không thể nhìn thấy Chúa được. vì sao vậy đám đông bao quanh và ông cứ lùn lùn thế này ông không thấy ông ao ước được thấy ông ao ước được biết Chúa Giêsu là ai nhưng vì lý do ông bị lùn cho nên ông không thấy và ông phải tìm cách ông tìm cách ông không bỏ cuộc ông không đầu hàng ông không thối lui ông đang tìm cách để gặp gỡ Chúa Giêsu điều gì cản trở sa chen gặp gỡ Chúa Giêsu đó là kích thước của anh này chiều cao anh này câu hỏi tôi hỏi với anh chị em này. anh chị em có khao khát gặp gỡ Chúa Giêsu nhưng điều gì đang cản trở anh chị em ngặt ngã điều gì nào có thể chúng ta sẽ rất nhiều lý do có người nói ôi tôi muốn gặp Chúa Giêsu lắm nhưng mà công việc của tôi đầu tắt thì đâu có khác gì sa chê đâu phải bạn. ông sa chê thì ông luôn còn mình thì mới công việc hoặc là một ai đó nói ôi tôi muốn gặp gỡ chúa giêsu nhưng mà bởi vì cái tính chất công việc tôi làm không cho phép tôi đọc kinh thánh không cho phép tôi đi theo chúa không cho phép tôi thờ phượng chúa giêsu đó cũng là một cản trở trong đời sống chúng ta họ cũng có thể ai đó nói tôi muốn gặp gỡ chúa giêsu lắm nhưng mà đồng thời tôi cũng ham ngủ lắm tôi không thể thức dậy sớm được tôi không thể đọc kinh thánh buổi sáng được tôi không thể cầu nguyện với ngày được đó cũng là một cản trở phải không ạ cho nên thưa anh chị em, tất cả anh em mình khi muốn tiến gần đến Chúa Giêsu đều có những ngăn trở tiên tri TV đã nói bất kỳ con người nào có khao khát để tiến gần Chúa Giêsu đều chạm trán với sự ngăn trở đều tắt thành thật anh chị em thử việc mà coi nhưng nhưng điều khích lệ trong câu chuyện này là gì đó là xa chết ông không bỏ cuộc đó là xa chết tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ ước mơ gặp gỡ Chúa Giêsu ông tiếp tục nuôi dưỡng ông tiếp tục khao khát ông tiếp tục nghĩ mọi cách ông tiếp tục nói với chúa rằng chúa ơi con muốn gặp ngài nhưng mà bây giờ con lùn quá chúa giúp con anh chị em cũng có thể nói với chúa lại chúa con muốn gặp ngài nhưng mà công việc tôi con bận rộn quá chúa hãy giúp con anh em có thể nói với ngài chúa ơi con muốn gặp ngài nhưng mà bây giờ tính chất công việc của con không cho phép con theo ngài lại chúa hãy giúp con anh chị em nếu điều đó nó thoát ra từ một trái tim chân thành cuối cùng anh chị em sẽ có cách để gặp ngài chắc chắn đức chúa trời không bao giờ thua cuộc đức chúa trời không bao giờ làm bế tắc và trong trường hợp của sa chê thì ngay lúc ông nghĩ về điều đó ông đã nhận được một khải thể khải thể đó là gì leo dạ, lên <laughs> cái cây rất đơn giản nó bình thường nghĩ không ra đúng không bình thường nghĩ không ra nghĩ mãi không ra bây giờ làm sao vậy nhưng mà trong lúc khao khát như vậy thì một khải thầy rất đơn giản đấy con leo lên cây dạ. việc leo lên cây đối với người nông dân đối với những người uh, chăn trâu thì là chuyện lạ rồi nhưng anh chị em. đối với những người quyền thế những người giàu có những người sang trọng việc leo lên cây là đung đưa trên đó là một chuyện kỳ dị phải không những quan chức ngày hôm nay những con người giàu có ngày hôm nay họ nói rằng đi hội thánh là một điều gì đó kỳ dị hội thánh chỉ dành cho những người yêu đức thôi tôi là cà ra phát cầm lê của tôi là 50 triệu một bộ mắc mới tôi vào đây tôi ngồi được <clears throat> tất cả những điều đó là những vỏ bọc cản trở chúng ta nếu sa chê nghĩ rằng ôi mình là quan chức đầu tỉnh mình là làm đầu những người thâu thuế ừ. mình là người làm quan giàu có và bây giờ tự nhiên ngồi vắt vẹo lên cái cây trong nó kỳ quá và ông có thể nói là thôi chắc là thôi ráng chịu đi chứ còn không nên leo lên thì anh chị em ơi sa chê có làm chúa không bây giờ anh chị em mình hãy kiểm tra lại chính mình bỏ vòng nào khiến cho chúng ta không thể trở nên như con trẻ để gặp Chúa Giêsu. Vỏ bọc nào trong cuộc sống chúng ta khiến cho chúng ta không trở nên khiêm nhường và đơn sơ như một đứa trẻ để gặp gỡ Chúa Giêsu. Đó là câu hỏi hết sức nghiêm túc trong cuộc đời. Chúng ta có thể có nhiều vỏ bọc khác nhau. Nhưng chị em hãy tháo nó ra, tháo nó ra và làm theo điều mà Chúa Giêsu muốn nếu Chúa Giêsu muốn anh chị em trèo lên cây hãy trèo nếu Chúa Giêsu muốn anh chị em làm bất cứ một điều gì đó trong có vẻ rất khác thường trong rất kỳ dị nhưng mà nếu điều đó là để giúp cho anh chị em gặp gỡ ngay hãy làm đừng sợ đừng ngại đừng thôi luôn còn nữa công việc cản trở này một nghề nghiệp cản trở này gặp chúa và tôi vẫn phải hỏi một câu hỏi với anh chị vì cớ chúa giêsu vì có lòng khao khát muốn gặp chúa giêsu của anh em thì lòng khao khát của anh em đủ mạnh để anh em thay đổi công việc đó không đúng không đó là câu hỏi hết sức nghiêm túc tôi thưa với anh em rằng đức chúa trời là đấng tể trị cả vũ trụ này thú rừng thuộc về ngài vàng bạc thuộc về ngài muôn cây cối thuộc về ngài thế gian thuộc về ngài vua chúa trong tay ngài và nghề nghiệp cũng ở trong tay ngài chúa có quyền ban cho anh chị bất cứ thứ gì mà ngài muốn vậy thì lý do nào chúng ta lại có cứ ôm giữ những điều mà điều đó cản trở chúng ta gặp gỡ Chúa Giêsu anh chị em ở đây đòi hỏi một đức tin ở đây đòi hỏi một thái độ ăn năn ăn năn là gì ăn năn có nghĩa là quyết định thay đổi và đức tin đi theo sau đó nếu anh chị em quyết định thay đổi mà không có đức tin thì anh chị em trở về vị trí ban đầu à, nó giống như cái cái làm sao quyết định nó cong xuống nhưng mà nó công quá rồi là chị không nói nó còn nó đã làm gì trí ban đầu nhiều lần trong cuộc đời chúng ta chúng ta quyết định thay đổi nhưng mà khi đến ngưỡng cửa của sự thay đổi thì đức tin anh em không đủ mạnh để anh em bước qua và anh em đã vô mất cơ hội gặp ở Chúa Giêsu nhưng cảm ơn Chúa ông Sa-chê không như vậy ngay khi trong đầu ông có một ý tưởng leo lên cái cây thì trong ông có một sự tranh đấu tranh đấu đó là gì lẽ nào hôm nay mình phải đánh mất hình ảnh của mình phải không ông phải tranh đấu chứ ông là quan chức mà ông là người giàu có mà ông là người mà thậm chí là phải nói là cực kỳ sang trọng ngày hôm nay ở thời đại đó và ông nói lẽ nào bây giờ tôi leo lên cây để tôi đánh mất hình ảnh của tôi trước mặt dân chúng người ta sẽ chỉ vào tôi nó cái thằng sa che bây giờ nó bắt bẻ lên cái cây người ta nói ông này giờ ra tầm thường quá ông phải đấu tranh chắc chắn ông đang đấu tranh ông đang đấu tranh rất đấu tranh nhưng anh chị em điều gì giúp ông chiến thắng đây điều giúp ông chiến thắng đó là khao khát gặp Chúa Giêsu của ông với mình và ông có một đức tin xác quyết rằng nếu ông leo được lên cái cây thì ông gặp được Chúa Giêsu ngày hôm nay tôi hỏi anh chị em Chúa Giêsu ban cho anh chị em khải thử nào anh chị em khao khát anh ngày thì Chúa ban cho anh chị em khải thử nào có thể Chúa sẽ nói với lòng anh chị em có hãy kiên ăn một ngày để gặp ta anh chị em có đủ đức tin không Ta đủ đức tin để nói rằng lạy Chúa hôm nay cũng quyết định không ấy con ước tha được không nghe hay là anh chị em nói thôi anh không ăn gì cũng được thôi kệ tôi qua ăn đi làm sao làm lại có thể anh em sẽ nói thế nhưng mà không đâu chứ nhiều khi sự kiên ăn của chúng ta cũng là một thử thách đức tin khi chúng ta phải vượt qua có thể Chúa sẽ ban cho anh em một khải thị rằng con hãy quyết định thay đổi công việc đi ta sẽ cho con công việc khác để con có đủ thời giờ gặp gỡ ta anh em dám không hay anh em nói không chúa con mà nghĩ việc này là con chết đói nhanh lắm nha không phải chúng ta nghĩ như thế nhưng mà xin thưa anh em tôi khích lệ anh em hãy làm một bước đức tin đức tin luôn đi trước phước hạnh anh em phải hiểu điều đó không đức tin luôn luôn đi trước phước hạnh không bao giờ phước hạnh đi trước đức tin không bao giờ Chúa cho anh em nhận phước rồi mới tin nhận rồi tin làm gì phải tin tin rồi mới thấy vinh quang ngày hôm nay anh chị em hãy lục lại trong tấm lòng mình điều gì đang cản trở điều gì khiến cho vỏ bọc của mình quá cứng đến nỗi chúng ta không thể bước ra và gặp lại Chúa Giêsu tôi khích lệ anh chị em hãy làm bằng bước đức tin có thể đó là kiên nhẫn có thể đó là thay đổi công việc có thể đó là thay đổi lối có thể đó là thay đổi giờ sinh hoạt của mình có thể đó là thay đổi những cái điều mình yêu thích có chứ ví dụ anh em mê bóng đá quá mức đến mức độ là không thể bỏ nó hãy có trận bóng là phải coi coi bóng đá không xấu nhưng nếu anh em mê nó đến mức độ không thể bỏ được là xấu amen và nhiều khi đang giờ chúa thánh linh bảo con ta muốn con quy gói cầu nguyện cho điều này nhưng anh em sẽ nói xong chúa ơi dời lại một tiếng đi bây giờ đang trồng bóng rất hay con phải coi đã thì trong vòng một tiếng đó người kia đã chết mất rồi người bệnh đó đã chết rồi anh chị em hãy nghe tôi nói này nếu anh chị em muốn hầu việc Chúa Giêsu anh chị em phải có một tâm linh tự do hoàn toàn không điều gì là của mình chiếm được không điều gì nếu kéo chiếm được thì lúc đó chúng ta mới bước vào mối quan hệ hoàn toàn tự do với Chúa Giêsu cho nên anh chị em đó là điều tôi muốn khích lệ chưa hết đâu sau khi sa chê gặp gỡ Chúa Giêsu thì có một sự kiện kỳ dị xảy ra trong cuộc đời ông rất là kỳ dị đó là ông nói là ông nói như thế nào ông nói rằng tôi lấy nửa gia tài tôi cho người nghèo và nếu tôi làm hại ai tôi sẽ lên gặp tôi cái điều này có vẻ nó rất hiếm thấy đây. mà thời đại ngày hôm nay cũng rất hiếm thấy tôi nghĩ chỉ có ông sa là duy nhất thôi nhưng ý tôi muốn nói ở đây là điều gì đó là cái sự kiện ông được gặp gỡ Chúa Giêsu cái sự kiện Chúa Giêsu vào nhà ông ăn tối nó mạnh đến mức độ mạnh đến mức độ đạt đổ thần tượng trong lòng bạn đạt đổ thần tượng trong lòng bạn xin anh hãy tắt dần cái điện thoại anh tắt đi không sao đâu 5, 10 phút, 15 phút, 20 phút không mất hết bất cứ một cái gì cho anh hãy tắt cái điện thoại yeah. Dạ. anh chị biết không sự kiện gặp gỡ Chúa Giêsu đã xô thần tượng trong lòng sa che đổ xuống đây là điều chúng ta học ở đoạn kinh thánh này mỗi một chúng ta có những thần tượng thần tượng đó có thể là của cả đời này thần tượng đó có thể là người yêu của chúng ta thần tượng đó có thể là tôn giáo của chúng ta thần tượng đó cũng có thể là cha mẹ người thầy của chúng ta thần tượng đó cũng có thể là ca sĩ mà chúng ta yêu thích nhiều lắm và điều đó thần tượng đó chiếm trái tim anh chị em anh chị em không thể nào sống thiếu thần được đấy là lối sống cũ của chúng ta xác chết thần tượng của ông là gì thần tượng của ông là thâu góp của cả và tiền này. thần tượng của ông là tài sản thần tượng của ông là tiền thậm chí ông bán cả nhân phẩm của ông để có tiền thậm chí ông sẵn sàng làm điều bất chính để có tiền đó là lý do dân chúng ghét ông đó là lý do rất nhiều người bị hại qua cuộc đời ông đó là lý do tại sao người ta nói Chúa Giêsu mà vào nhà của người có tội này mà trọ anh chị thần tượng là một điều gì đó nó khiến cho chúng ta có thể làm theo ý muốn của nó bất chấp tất cả luật pháp của Đức Chúa Trời anh chị hiểu ý tôi muốn nói thần tượng là một điều gì trong cuộc đời mình mà khi nó đã trở dậy thì anh chị em không coi lời của Đức Chúa Trời ra cái gì cả bước qua mà làm đúng bước qua mà tin lời bước qua mà sẵn sàng phạm tội đó là thần tượng thần tượng có thể đó là công việc của anh chị có thể là anh chị sẵn sàng để đeo bám lấy công việc của mình sẵn sàng bỏ qua tất cả những điều chỉ dẫn của Chúa anh chị sẵn sàng nói Chúa ơi Chúa muốn nói gì thì nói nhưng mà nói sau đi con bây giờ phải làm được cái này và đó là thần tượng trong cuộc đời của chúng ta hãy chú ý điều đó mỗi một chúng ta sẽ có những thần tượng khác nhau thần tượng chúng ta khác nhau bởi vì chúng ta sinh ra khác nhau chúng ta ở trong những gia đình khác nhau chúng ta sống trong những văn hóa khác nhau chúng ta đam mê những thứ khác nhau và những điều đam mê đó lâu dần trở thành thần tượng trong lòng chúng ta ngày hôm mà Sa-chê gặp Chúa Giêsu thì đó là hôm duy nhất thần tượng của ông bị sụp đổ anh chị em hãy nghe tôi nói này không bao giờ cuộc đời của chúng ta thật sự tự do nếu chúng ta chưa một lần thật sự gặp gỡ Chúa Giêsu tôn giáo không khiến anh chị em tự do lễ nghi không khiến anh chị em tự do nhà thờ không khiến anh chị em tự do truyền thống gia đình không khiến anh chị em tự do đạo đức đời này cũng không khiến anh chị em tự do anh chị em vẫn sống với thần tượng của mình nhưng tôi nói anh chị em này khi anh chị em đối diện với Chúa Giêsu lập tức thần tượng đó yếu đi và bị sụp đổ anh chị em thấy tiền bạc nó yếu trước mặt xe dây không yếu tự nhiên trở nên rất yếu trước đó thì sức mấy mà ông này ông bỏ ra một đồng ông mời hai cốc nước qua đây nha tao là xe chê mà mày nói giỡn à xin là đi chỗ khác cho, nó thấy ngay đúng không nó thấy đi làm mà có cái ông tao phải bán cả nhân phẩm tao mới có tiền mày đến xin sao được đi chỗ khác cho, sai chê mà nhưng hôm nay có một điều gì đó khiến cho sai chê biến thành con người khác rộng rãi hẳn ra và hầu bao của sa chê mở rộng ra ai làm điều đó Chúa Giêsu là đền thờ và trong kinh thánh đây dạy những con người như vậy anh chị em có nhớ câu chuyện của người đàn bà sống nát khi bà gặp gỡ Chúa Giêsu xong thì bà đem một bình dầu quý giá mà dầu đó có thể bán được 300 đa nhê đa nhê bạn không tin bạn đập ra và đổ hết trên đầu của Chúa tại sao bạn làm được điều đó ba năm Daniel anh chị em biết bao nhiêu tiền không một ngày làm việc quần quật từ sáng đến chiều được một Daniel thôi đó là một năm lương của người này một năm lương lương anh chị em bây giờ bao nhiêu 10 triệu không hay là hai chục đây cho nó nhiều nhỉ lương bây giờ hai chục đấy một năm là anh chị em có khá nhiều rồi đúng không phải hai ba trăm triệu nhưng ngày hôm đó người phụ nữ đó đã đem hai ba trăm triệu đấy đập một cái rạc xong luôn chẳng may thậm chí một tỷ cũng đập luôn điều gì đó đã khiến cho thần tượng những gì quý giá trong lòng sụp đổ anh chị em để chúng ta hầu việc Chúa Giêsu thì Chúa Giêsu phải thay thế vị trí của thần tượng trong lòng chúng ta nhất định còn nếu không không bao giờ không bao giờ không bao giờ, không bao giờ chúng ta có thể hầu việc này và để cho Chúa Giêsu thay thế vị trí thần tượng trong lòng chúng ta thì chúng ta nhất định phải vượt qua mọi rào cản phải nuôi dưỡng khải tượng phải nuôi dưỡng ước mơ phải có thái độ ăn năn cộng với đức tin sáng quyết để được gặp gỡ ngài một cách cá nhân anh em đọc những câu kinh thánh mà tôi chép đây sẽ thấy ví dụ như trong thuộc truyền chương 4 câu 29 à 1 chương 5 câu 4 hai câu kinh thánh này nói gì đó là hỏi Israel các ngươi phải hết lòng mà tìm kiếm Đức Giê-hô-va A 1 đoạn 5 câu 4 là gì? Cũng nói tương tự các ngươi phải tìm kiếm Đức Chúa Trời vì Ngài là sự sống của các ngươi anh chị em ạ à, Chúa là sự sống của chúng ta tất cả anh chị em ngồi đây hãy nghe này anh chị em ơi trên đời này có một nguồn duy nhất là sự sống thôi đó là Chúa Giêsu hãy nhớ điều này đừng quên điều này bởi vì con người của chúng ta rất dễ lầm lạc con người của chúng ta nhiều khi là nghĩ rằng tiền là sự sống của mình tài sản là sự sống của mình gia đình là sự sống của mình người thân yêu là sự sống của mình và nhiều điều khác và chúng ta quên mất đi chỉ có Chúa Giêsu duy nhất là sự sống của chúng ta tôi muốn gieo điều này vào lòng anh chị em tôi muốn anh chị em có khải thị về điều này vì khi anh chị em có khải thị về điều này anh chị em sẽ khao khát gặp ngài trong hành động khi anh em có khải thị về điều này anh chị em sẵn sàng trả mọi giá để gặp ngài trong hành động và khi anh chị em gặp ngài rồi thì thần tượng trong lòng anh chị em sụp đổ và anh chị em bắt đầu hầu về ngài tôi biết anh chị em ở đây tất cả anh chị em mình ai cũng muốn hầu về chúa kết quả tôi biết được rồi vì tôi thấy được cái trái tim anh chị em yêu chúa anh chị em không yêu Chúa thì anh chị em không có mặt ở đây anh chị em không yêu Chúa thì anh chị em không hết lòng hát lời khen ngài anh chị em không yêu Chúa thì anh chị em không làm chứng ở nơi đây anh em không yêu Chúa thì anh em không đọc kinh thánh đi học trường kinh thánh đi cầu nguyện làm gì tôi biết và xác với một điều rằng anh chị em rất rất rất yêu Chúa nhưng có những cản trở trong cuộc đời của anh chị có những khúc gỗ cũng đang sao anh mà quẳng mà để cho anh em không thể bước tới của Chúa Giêsu một cách dễ dàng hãy nhớ điều đó khúc gỗ khúc đá đó có thể là đủ thứ đủ thứ giới hạn trong cuộc đời của chị đối với Sanchez đó là chiều cao của ông nhưng đối với anh chị em có thể là xúc thân gia đình đối với anh chị em có thể là ờ, vợ con chồng con có thể đối với anh chị em có thể là nghề nghiệp đối với anh chị em có thể là bằng cấp học thức vân vân nó giới hạn cuộc đời cho em nó khiến cho tâm trí em suy nghĩ rằng ai được cho mình không thể được nhưng tôi muốn khích lại cho em không có giới hạn trong Chúa Giêsu trong Chúa Giêsu ngài đã dẹp bỏ mọi giới hạn và ngài nói với mọi người rằng ta không tay vì người nào Chúa tay vì người nào không tay vì người nào anh chị em ơi tôi khích lại anh em hôm nay hãy chân thành đến với Chúa và nói Chúa con thật sự khao khát gặp ngài hãy giúp con hãy giúp con vượt qua mọi giới hạn của bản thân giúp con vượt qua mọi giới hạn mọi rào cản của bản thân vượt qua mọi cái điều gì mà do con xuất thân mà con có thể đó là tính nhút nhát của con có thể đó là tính khép kín của con tự kỷ ám thị của con có thể đó là cái tính cách của con cái tính ích kỷ của con cái tính không có thể hòa đồng được với mọi người của con cho nên con không thể nào có thể hòa nhập được với thân thể của ngài lạy chúa hãy giúp con nhiều lắm chứ có thể đó là ích kỷ có thể đó là kiêu ngạo có thể đó là sự khoe mình có thể đó là điều gì đó mà khiến cho chúng ta không thể nào bước tới anh chị em ạ chúa cần thể giúp anh chị hãy nói với chúa Chúa ơi con khao khát này. Chúa ơi con thật tâm muốn gặp ngài con biết rằng trong ngài có tất cả mọi điều con biết rằng ân điển của ngài đủ cho con để gặp lời ngài hãy nói với Chúa bỏ đức tin và anh chị em tôi biết anh chị em sẽ nhận khải thiện của Chúa anh chị em sẽ nhận được một tiếng phán trong lòng anh chị em sẽ nhận được một tiếng phán nhỏ nhẹ trong lòng y như cô Thúy đã làm cho Chúa sẽ nói với anh chị em giới hạn bản thân của anh em là gì và khi ngài phán thì người đó được tự do khi ngài nói thì người đó được chiếu sáng trong thi thiên liêng cả em trong ánh sáng của Chúa chúng còn thấy sự sáng Chúa phải chiếu sáng anh chị Chúa chiếu sáng nhờ tấm lòng của mình chân thành khao khát hạ mình mỗi một người chúng ta đều có những giới hạn nhưng khi anh em gặp chúa mọi thần tượng trong lòng anh em sụp đổ đó là lúc à. anh em có thể hầu về chúa giêsu cho nên cái cách chúng ta đối xử với tài sản của cái tiền bạc nó quan trọng đây là thần tượng đầu tiên trong tất cả các thần tượng đây là thần tượng đầu tiên của cái tiền bạc là thần tượng đầu tiên và tôi nói với anh em là mọi người chưa có sự khải thể từ Chúa thì đều cho rằng tiền bạc chính là bức tường thành trong cuộc đời của mình tiền bạc chính là chỗ dựa trong cuộc đời của mình có tiền thì mày thấy yên tâm không có tiền là thấy bối rối nói mỗi một con người đều có cảm giác đó không thể tự do mình được đâu cảm giác đó là có thật bởi vì ở đời này Satan đã định cai trị đời này bởi của cải bởi sự vinh quang bởi sức mạnh nó muốn gieo vào tư tưởng của hàng tỷ người điều đó để cho con người ta không nhờ cậy Đức Chúa Trời một trăm phần trăm mà trong đó vẫn có một chút nào đó của tiền bạc Chúa muốn đánh sập đổ tư tưởng đó trong lòng chúng ta tôi nói với anh em rằng Chúa không lừa anh em đâu Chúa không bỏ anh em đâu Chúa là đấng trung cấp cho chúng ta Chúa là đấng khiến cho của cả anh em thêm lên Chúa là đấng khiến cho mọi công việc của anh em được thành vượng Chúa là đấng khiến cho anh em có thể sống dư dật thịnh vượng và làm điều nhiều điều lành nữa chắc chắn một điều nhưng cái điều mà Chúa muốn trước hết đó là thần tượng ma môn phải bị sập ở trong lòng của mọi chúng ta ma môn phải đi anh em đừng tưởng những người giàu có mới thờ ma môn đừng nghĩ như thế là nhầm đấy người nghèo cũng thờ ma môn người không có xu nào trong túi cũng thờ ma môn thờ ma môn là gì thờ ma môn là người mà nghĩ rằng tiền bạc là chỗ giường của chúng ta đó là người thờ ma môn chứ không phải đựng vài trăm tỷ mới thờ ma môn không có những con người có vài trăm tỷ trong, trong người nhưng họ không thờ ma môn nhưng có những người chẳng có xu nào trong túi vẫn thờ như thờ cho nên cái vấn đề ở đây là linh chứ không phải là cái tâm trí của người nhất định chúng ta phải cầu nguyện với Chúa mà nhất định chúng ta phải nói với Chúa rằng Chúa ơi con muốn thần tượng ma môn trong lòng con phải sập đổ bằng cách gì Chúa tiên trung tín trong đời sống dân hiến tại sao Đức Chúa Trời định sự dân hiến tại sao Chúa bảo con cái ngài phải dân hiến tại sao Chúa bảo con cái ngài phải dân một phần mười phải dân cho những người nghèo khó phải dân cho những việc này việc kia tại sao vậy anh chị em ạ không phải chú cần tiền của anh chị em đâu tôi đảm bảo Đức Chúa Trời trên trời Ngài không có tiền của chúng ta Ngài vẫn sống khỏe như được Ngài cần gì đâu tiền bạc đâu Ngài chẳng cần nhưng mà Ngài ra những cái luật đó Ngài định những cái điều răn đó Là để cho anh chị em chúng ta được tự do khỏi sự trói buộc của tiền bạc Anh chị em nhớ câu chuyện người đàn bà gói dân của anh tại sao Chúa Giêsu bảo rằng bà dân nhiều nhất tôi đảm bảo với anh rằng người đàn bà gói này đã tự do khỏi ma môn tôi không cần biết bà nhiều tiền ít tiền nhưng mà cả hai đồng xu để bà ăn ngày hôm nay không cả hai đồng xu đâu bà chết bà đâu có gì ăn đâu nhưng bà sẵn sàng mất hai đồng xu này bỏ vô thùng và bà nói sao ta sẽ không chết vì Chúa sẽ luôn thắng Amen. Có phải đó là người tự do không? Người tự do là người nói cái câu đó. Tôi khích lại cho thử đi, xem thử anh em đã chết không? Nếu gần chết thì đến nay tôi sẽ nuôi sống cho. <laughs> thoải mái, thoải mái. Đừng sợ, đừng sợ bao giờ, không chết đâu. Chắc chắn khi chúng ta tin cậy Chúa một trăm phần trăm thì tự nhiên những định luật của thiên đàng sẽ bắt đầu ứng nghiệm trên đời sống của chị. Chúa nói trước hết hãy tìm hướng trời và sự công chính của ngài ngài sẽ ban cho các con hết mọi điều ấy nữa cho nên trở lại với câu chuyện ở trong xe chê thần tượng Mammon đã sụp đổ trong lòng của ông và cuối cùng Chúa Giêsu kết luận một câu hôm nay sự cứu đã vào nhà này Chúa Giêsu nói câu đó trước hay sau sau Chúa Giêsu nói câu đó sau khi sa chê công bố ta sẽ đền gấp tư cho người nào ta đã từng làm hại ta sẽ lấy một nửa để làm của bố thí sau khi sa chê nói câu đó Chúa Giêsu hiểu rằng quả thật ngôi của Đức Chúa Trời đã đặt được trong trái tim của sa chê và ngài nói rằng hôm nay sự cứu đã vào nhà này vì con người đến để tìm và cứu những người hư mất cho nên thưa chị em sứ điệp hôm nay tôi muốn khích lệ chị em là đừng để cho bất cứ điều gì giới hạn bản thân gặp gỡ Chúa Giêsu dù nó là gì hãy vững vàng hãy nói với Chúa rằng Chúa ơi giúp con con thật sự muốn tự do khỏi thật tự để của gia đình vượt qua những ích kỷ của bản thân vượt qua những giới hạn của bản thân vượt qua những khả năng mà con có vượt qua những điều mà điều đó đã cản trở cuộc đời con bao nhiêu năm nay để con không thể tiến thêm một bước nào trong tiến trình đi với ngài lạy chúa ông là chúng con giúp con vượt qua chúa ơi đức chúa trời sẽ đến chắc chắn ngày đến và ngày cho anh chị em một khải thầy để vượt qua giống như ngài cho sa chê một khải thầy hãy leo lên thì hôm nay Chúa sẽ cho anh chị khai thác để anh chị vượt qua anh chị có em nghe cái điều đó không và nhất định những thần tượng trong lòng anh chị phải bị sập à. cho nên kết thúc bài giảng hôm nay có nhiều điều để cho anh chị em suy ngẫm suy ngẫm câu thứ nhất Sa-chê là người giàu có Ông có địa vị và danh tiếng điều gì khiến ông quên hết tất cả những thứ ấy và trèo lên một cái cây ở giữa đất đó anh cho hãy suy nghĩ điều này nhé điều này giúp ích cho đời sống tâm linh của chúng đấy tôi nhắc lại câu hỏi đó Sanche là người rất giàu có ông có địa vị và danh tiếng nhưng điều gì khiến ông quên tất cả những sự đó mà ông có thể trèo lên cái cây rất tầm thường ở giữa một đám đông câu thứ hai điều gì khiến cho quyền năng cứu rỗi của đức chúa trời hành động trong lòng ông có phải quyền năng của chúa hành động trong lòng ông không nói ra ông là một con người phải nói là hung dữ có quyền lực sẵn sàng chà đạp tất cả để kiếm tiền không giỡn được ai lăng quăng là bỏ tù không có quyền lực mà nhưng hôm nay điều gì khiến cho lòng ông trở nên như một đứa trẻ này tại sao ông mềm mại vậy tại sao bây giờ ông hiền hòa vậy tại sao ông dễ thương vậy điều gì câu hỏi thứ ba là câu hỏi cho bản thân chúng ta anh em đã được sinh ra trong hoàn cảnh nào và anh em có cho phép điều đó ngăn trở anh em đạt mục tiêu trong Chúa không? Đó. Ý nói là anh em xuất thân như thế nào? Gia đình ra sao? Học vấn thế nào? quá khứ ra sao tuổi thơ như thế nào những hoàn cảnh đó có đang cản trở anh em đạt được mục tiêu mà Chúa đặt trong lòng anh em không nếu có thì khải thị nào để giúp anh em xử lý nó bây giờ đây là ba câu hỏi anh em ghi nhớ để cho có được một cái bài học quý báu trong buổi sáng ngày hôm nay đấy là những lẽ thật mà chúng ta cần phải phải biết chúng ta tóm lại thấy rằng bởi cái tấm lòng ăn năn và đức tin thì khiến cho quyền năng của Chúa hành động anh em muốn Chúa trời hành động qua cuộc sống mình không qua công việc qua tất cả những gì mình đã có không anh em ơi mình cần một tấm lòng ăn năn và một đức tin ăn năn là gì muốn thay đổi anh em có muốn thay đổi không nếu muốn Chúa có thể làm được bởi đức tin đừng bao giờ bằng lòng với những giới hạn mình đã gặp phải có những con người ngày hôm nay nói rằng thôi cái số tao nó như thế cho nên thôi tao cứ lầm lũi như vậy thôi không đừng như thế không có số nào ở đây hết đó chính là cản trở của Satan đó chính là cản trở của đời này khiến anh em không thể trở thành đầy tớ chân thật của Đức Chúa Trời hãy vượt qua vượt qua vượt qua bởi sự giúp đỡ của Chúa anh em nhé anh em hãy cầu nguyện điều đó bây giờ nhé tôi mời anh thánh đồng đứng lên với tôi và tất cả chúng ta hãy cầu nguyện theo ba câu hỏi này hãy cầu nguyện hãy cầu nguyện hãy cầu xin Chúa đem anh em từ cái vị trí hiện tại qua cái chỗ mà Chúa muốn anh em đến. Các anh em hãy cầu Đức Chúa Trời bây giờ lạy Chúa hãy đem con ra khỏi giới hạn của con, ra khỏi điều đang trói buộc và cản trở con. Nào, hỏi thánh hãy cầu nguyện điều đó. Lạy Chúa hãy đem con ra khỏi giới hạn, ra khỏi hoàn cảnh, ra khỏi điều mà con đang gặp phải đến nơi Chúa muốn con đến hãy cầu nguyện đến trẻ à. mọi người hãy mở môi mình mình mọi người hãy tập trung về với Chúa hãy cầu nguyện hãy cầu nguyện hãy cầu nguyện hãy nói điều đó Đức Chúa Trời sẽ đến và khải thầy cha đang ngay giờ này Đức Chúa Trời đến và khải thầy cha đang ngay giờ này Đức Chúa Trời đến và nhất định ngày khải thầy cha nên cách mà em vượt qua giờ này hãy cầu nguyện hãy cầu nguyện hãy cầu nguyện lại Chúa con cầu nguyện lạy chúa anh em con đang cầu nguyện lạy chúa anh em con đang cầu nguyện lạy chúa anh em con đang cầu nguyện lạy chúa trong danh của giêsu quyền năng trong danh của giêsu quyền năng trong danh của giêsu quyền năng trong danh của giêsu quyền năng hãy khải thị cho anh em con con xin cha hãy khải thầy cho anh em con dù đứa con đang ở trong giới hạn nào thì buổi sáng hôm nay hãy khải thầy cho anh em con biết cách để anh con vượt qua biết cách để anh con vượt qua biết cách để anh con vượt qua lại chúa gia Sanchez đã nhận được khải thầy là trèo lên cây cây thì anh em con hôm nay cũng nhận được khải thầy anh em con hôm nay cũng nhận được khải thầy trong danh Giêsu khải thầy hãy đến hãy đến hãy đến hãy đến hãy đến trong danh Chúa Giêsu Christ mỗi một hoàn cảnh của anh chị em phải được hóa giải bởi khải thị của Chúa bởi một hoàn cảnh đơn nhiên phải được khải thị bởi Chúa ngay bây giờ trong danh của Giêsu Christ quyền năng nhân danh Chúa Giêsu Christ quyền năng hỡi cha trên trời cao hãy thầm với anh em con hãy thăm với anh em con hãy thăm với anh em con hãy thăm với anh em con hãy thăm với anh em con hãy thăm với anh em con hãy thăm với từng người trong anh em con mỗi một người là Chúa hãy đồng chạm hãy tôn cha mình tấm lòng quà con cầu nguyện bây giờ này cha ơi hãy tôn cha mình tấm lòng quà hãy tôn cha mình tấm lòng quà hãy tôn cha mình tấm lòng quà hãy tôn cha mình tấm lòng quà hãy tôn cha mình tấm lòng quà thánh lên ơi hãy cha vào tấm lòng lên con hãy cha trong danh Chúa Giêsu Christ hãy chàng trong danh Chúa Giêsu Christ hãy soi sáng trong danh Chúa Giêsu Christ hãy soi sáng trong danh Chúa Giêsu Christ Hallelujah Chúa ơi con biết rằng không hoàn cảnh nào giữ anh em con ở lại vị trí này không hoàn cảnh nào làm anh em con dừng bước ở vị trí này còn tin rằng Chúa muốn đưa anh em con đi xa hơn Chúa muốn đưa anh em con đi xa hơn Chúa muốn đưa anh em con đi mạnh hơn Chúa ơi hãy khải thị cho anh em con hãy khải thị cho hội thánh này thầy cho hội thánh ngài hãy hãy thầy cho hội thánh ngài mọi lòng ở đây được chiếu sáng chiếu sáng chiếu sáng chiếu sáng chiếu sáng trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng hãy được soi sáng trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng hãy được soi sáng trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng hãy được soi sáng trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng hãy được soi sáng trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng con cảm ơn ngài cảm ơn ngài cảm ơn ngài cảm ơn ngài cảm ơn ngài cảm ơn ngài cảm ơn ngài cảm ơn ngài cảm ơn ngài cảm ơn ngài cảm ơn ngài cảm ơn ngài chúa ơi anh em không muốn thay đổi anh em không muốn ăn năn anh em không muốn chúa gia thêm đức tin trong lòng anh em con gia thêm đức tin để anh em con làm quyết định quyết định đến gần chúa giêsu quyết định đến gần chúa giêsu quyết định đến gần chúa giêsu quyết định gặp gỡ chúa giêsu quyết định hôm nay quyết định hôm nay quyết định hôm nay ô trong danh chúa giêsu chúng con cầu nguyện trường đó là công việc trường đó là thói quen trường đó là niềm đam mê trường đó là sự bất kỳ, trường đó là mọi giới hạn nào trong bản thân thì hôm nay không ngăn trở nên không gặp Chúa Giêsu nữa trong chân Chúa Giêsu để nên không vượt qua vượt qua vượt qua vượt qua vượt qua và gặp gỡ Chúa Giêsu tại chính cuộc đời mình là Chúa hãy đến mọi người hãy cầu nguyện tôi muốn tất cả mọi người hãy cầu nguyện tôi muốn tất cả mọi người đứng đây hãy cầu nguyện cầu nguyện tất cả hãy cầu nguyện đừng ai đứng yên đừng ai đứng yên đừng ai mà không có con nguyện được chúa giêsu đang ở đây sạch chê đang gặp gỡ chúa và được thay đổi anh em cũng phải gặp gỡ chúa và được thay đổi chính bây giờ được gặp gỡ chúa chính bây giờ anh em được gặp gỡ chúa lạy chúa hallelujah lạy chúa hallelujah lạy chúa hallelujah lạy chúa hallelujah lạy chúa hallelujah ô chúng con đang thao lại cả chúng con đang đến Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, cảm ơn ngài, cảm ơn ngài, cảm ơn ngài, cảm ơn ngài, cảm ơn ngài, cảm ơn ngài. Anh em hãy nhắm mắt mình lại hướng lòng về Chúa. Tất cả nhắm mắt mình lại hướng lòng về Chúa. Tôi tin rằng Đức Thánh Linh cũng thăm với anh chị em rồi. Tôi tin sắc quyết trong lòng rằng Đức Thánh Linh cũng thăm với anh chị em rồi. Đức Thánh Linh đến trên anh chị em rồi. Đức Thánh Linh đang đến trên anh chị em rồi. Đức Thánh Linh đến và đòi cha từ mừng Ngài là đấng khải thị Chúa Giêsu nhân gian Lạy Chúa con cầu nguyện Chúa Thánh Linh yêu dấu Hãy đến trên dân sự của Ngài giờ này Hãy chạm trên dân sự giờ này Hãy đổ đầy dân sự giờ này Chạm nữa Chúa Chạm nữa, chạm nữa, chạm nữa, chạm nữa, chạm nữa tôi ngồi một Chúa Ngài đến trên tôi ngồi Chúa Anh em hãy cảm ơn Chúa Thánh Linh đang đến cho mình hãy nhắm mắt hướng lòng mình này đừng phát tâm chúng ta lên ngày đến cho này thiện ngày đến để thân sức nhân thiện ngày đến để bổ sức cho thiện giờ này đến chúa đổ này đổ này dân sự của ngài hãy này đi hãy này hãy này hãy này hãy nhận lãnh thánh linh của ngài hãy được nhận dạy thánh linh của ngài hãy được đây dạy thánh linh của ngài hãy được đây dạy thánh linh của ngài hãy được đây dạy thánh linh của ngài hãy được đây dạy thánh linh của ngài hãy được tự do và đầy dạy thánh linh của ngài hãy đừng tự do và đầy dạy thánh linh của ngài hãy được hãy được hãy được hãy được hãy được nhận đi anh em hãy nhận đi nhận đi nhận đi nhận đi nhận nữa đi nữa đi nữa đi nữa đi nữa đi chúa ngài là đấng trời cha ngọn lửa của thánh linh ngài hãy phóng xuống em con ngọn lửa của thánh linh ngài hãy phóng xuống em con ngọn lửa của thánh linh ngài hãy phóng xuống em con ở trong lòng anh em con có sự biến đổi chúa cha nữa cha nữa chạm nữa chạm nữa chạm nữa chạm nữa chạm nữa chạm nữa chạm nữa chạm nữa chạm nữa chạm nữa chạm nữa chạm nữa chạm nữa chạm nữa chạm nữa oh hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah chúa là người chạm anh chị chúa là ở đây ngài là người chạm anh chị ngài là đóng người chạm anh chị ngài là đóng người chạm anh chị hãy đừng đóng chạm giờ này hãy đừng đóng chạm giờ này hãy đứng đụng chạm giờ này hãy đứng đụng chạm giờ này hãy đứng đụng chạm giờ này hãy đứng đụng chạm giờ này hãy đứng đụng chạm giờ này hãy đứng đây giờ này đây giờ này đây giờ này đây giờ này đây giờ này đây giờ này đây mỗi giờ này trong chân của Giêsu quyền này trong chân của Giêsu quyền này hãy đứng đây giờ này chạm giờ này tự do giờ này bước tới giờ này mạnh mẽ giờ này trong chân của Giêsu quyền này đổ đây đổ đây đổ đây đổ đây đổ đây đổ đây trong chân của Giêsu quyền này đổ đây đổ đây đổ đây 真不接受归纳，他不干，还管爱，管爱，管爱。 sức cho thêm sức cho thêm sức cho thêm sức cho thêm sức cho thêm sức cho hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah chúa thánh linh đang vận hành ở đây chúa thánh linh đang vận hành ở đây ai có đau yếu bệnh ai có những rối buộc nào trong cuộc sống của mình hãy nói với chúa lại chúa con muốn tự do thính giả xem, nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn rung chuông để không bỏ lỡ video mới nhất ra hàng ngày. Xin cảm ơn.